Bye. theo nhịp đàn ngàn niềm tin vượt qua muôn khó nguy tuy âu lo của cuộc đời dưới cánh buồm cùng Giêsu ra khơi giới tre giáo sư đồng sơn sống đức tin mãi không sờn dù gian khó dù sóng gió lo sợ chi có chúa ban muôn hồng ân niềm tin đã lớn lên hòa lấy ca ta cùng vương bước trên bước đường giêsu hãy khiêm nhu dù có khen ngợi giới trẻ xứ đồng sơn niềm hạnh phúc nếp thanh ra mỗi ngày này bạn ơi làm giàu thay giữa đời khách do an tông đồ sẽ nguyện cầu chùa ban muôn ơn thiêm tiếng chúa luôn gọi mời đem tin mừng khắp trời bạn và tôi cùng chung lối yêu quê hương hãy ra đi dân thân vì có chúa muôn hồng ân niềm tin đã lớn lên hòa lấy ca ta cùng vương bước trên bước đường Giêsu hãy khiêm nhu dù có khen người giới trẻ xứ đồng sơn niềm hạnh phúc vì Chúa ở cùng Giêsu hãy khiêm nhu dù có khen người giới trẻ xứ đồng sơn niềm hạnh phúc vì Chúa ở cùng giới trẻ xứ đồng sơn niềm hạnh phúc vì Chúa ở cùng